B. Các thông tin đó được trình bày như thế nào? C. Tác dụng của hình ảnh này là gì? Với 3 câu hỏi của bài tập 1 hôm nay, tôi sẽ trả lời câu A như sau. Những thông tin được cung cấp trong hình ảnh là hình ảnh mô phỏng lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực giai đoạn 1979-2019. Thanh đơn vị Doston biểu thị độ dày của tầng ozone trong khí quyển. Câu B. Các thông tin đó được trình bày như thế nào? Chúng ta trả lời, các hình ảnh mô phỏng lỗ thủng tầng ozone được trình bày từ trái sang phải, từ trên xuống dưới theo thứ tự thời gian. Thanh đơn vị được hiển thị ở góc dưới bên trái của hình ảnh. Câu C. Tác dụng của hình ảnh này là cung cấp hình ảnh trực quan về lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực giai đoạn 1979-2019 làm cho thông tin trong văn bản dễ dàng tiếp nhận, dễ thuyết phục được người đọc. Bài tập 2, quan sát sơ đồ và cho biết, đây là sơ đồ nhé. A. Ngoài các phương tiện ngôn ngữ, sơ đồ trên còn sử dụng những phương tiện nào khác? Chúng ta trả lời, ngoài các phương tiện bằng ngôn ngữ thì sơ đồ trên còn sử dụng hình ảnh này, Đấy. Thế rồi đường dẫn, đây là đường dẫn đây. Thế rồi bản đồ và chú thích. Câu B. Những phương tiện đó được trình bày như thế nào và biểu đạt thông tin gì? Chúng ta trả lời. Những phương tiện đó được trình bày dưới dạng sơ đồ và biểu đạt toàn cảnh vườn quốc gia Ba Vì nhằm hướng dẫn du khách tham quan. Những phương tiện đó, chúng ta trả lời, những phương tiện đó được trình bày dưới dạng sơ đồ và biểu đạt toàn cảnh vườn quốc gia Ba Vì nhằm hướng dẫn du khách tham quan. Câu C. Những phương tiện phi ngôn ngữ và những phương tiện ngôn ngữ trong sơ đồ có quan hệ với nhau như thế nào? Chúng ta trả lời, chúng có quan hệ mật thiết với nhau. Những phương tiện ngôn ngữ được dùng làm chú thích nêu địa danh, giải thích cho những phương tiện phi ngôn ngữ. Câu D. Những phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ có tác dụng gì? Chúng ta trả lời, những phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ có tác dụng giúp người xem dễ dàng hình dung về các khu vực ở vườn quốc gia Ba Vì. Tổng kết các phương tiện phi ngôn ngữ thường được sử dụng, thứ nhất là hình ảnh, thứ hai là đường dẫn, Thứ ba là bản đồ và thứ tư là chú thích được sử dụng ở trong bài tập 2. Tổng kết tiếp, tác dụng của các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản. Nhờ sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ, các thông tin được biểu đạt cô động, trực quan, hệ thống, giúp người đọc nắm bắt thông tin một cách hiệu quả. Cách dùng các phương tiện phi ngôn ngữ là phải phù hợp với phong cách ngôn ngữ, phù hợp với nội dung văn bản.